Xin kính chào toàn thể quý khán giả trở lại với chương trình của hóng phim tị của Lan tỏa yêu thương TV cùng với à, các chú các bác trong à, nhóm tọa đàm. À, thưa quý vị khán giả thì tiếp tục à, đấu tranh cho các vụ án lần sai trong đó tập trung chủ yếu với vụ án bưu cục cầu voi. Thì à, ngày hôm nay anh em chú cháu chúng tôi tiếp tục có những cái chủ đề mạn đàm góc nhìn về xoay quanh à, cái nền tư pháp cũng như các nguy cơ à, vận nước thì à, báo cáo với tất cả quý khán giả trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã biết rằng là nhà bác học Lê Quý Đôn cũng đã chỉ ra năm cái nguy cơ mà có thể dẫn tới mất nước. Và đặc biệt thì à, à khi mà à, tìm hiểu một số các thông tin à, tham gia ở trên Facebook thì à, Lan Tỏa Yêu Thương cũng tiếp cận được một số các cái bài viết rất là hay. Trong đó à, trên trang Tinh Hoa TV vào 7 giờ 4 phút ngày hôm qua cũng chia sẻ một cái nội dung à, như sau. Từ năm 1907, Phan Châu Trinh đã chỉ ra 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam Vậy à, 10 điều đó là như thế nào theo góc nhìn của à, một à, tiền nhân Phan Châu Trinh, cụ Phan Châu Trinh như thế nào thì lan tỏa yêu thương xin được khái lược cụ thể các cái nội dung như sau. Thứ nhất, trong khi người nước ngoài có trí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đã đây. Thứ hai, trong khi người ta giàu sang hay hèn nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám. Thứ ba, trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp hú hí với vợ con. Thứ tư, trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi. Thứ năm, trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh, làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có thì ta quen thói bất nhân bất tính, cho vay cắt cổ, ăn quỵt, vỡ nợ để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng. Thứ sáu, trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp với nghĩa với người chết thì ta lo làm ma chay cho lớn đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng đất hết trâu. Thứ bảy, trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp. Thứ 8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ, giờ làm việc hợp lý thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc. Thứ 9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân thì ta chỉ biết mê tín, mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn vật. Thứ 10. Trong khi họ làm việc quan, cốt ích nước lợi dân, đúng là đầy tớ của dân, được dân tín nhiệm, thì ta lo xoay sở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, vân vân. Trích Tỉnh Quốc Hồn Ca 1 À, của cụ Phan Châu Trinh và trong à, bài viết này đánh kèm theo một bức ảnh à, đó là cụ Phan Châu Trinh cùng với à, người con trai của cụ. Dạ vâng thì à, trên cái trang Tinh Hoa TV đã khái lược lại 10 cái điều bi ai của dân tộc Việt Nam. Trong đó lan tỏa yêu thương rất là tâm đắc và cũng rất chăn trở với cái điều cuối cùng à, trong 10 điều mà cụ Phan Châu Trinh đã đưa ra. Cái cái điều 10 à, chỉ ra rất là rõ là trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là đầy tớ của dân, được dân tín nhiệm thì ta lo xoay sở chức quan để no ấm với gia đình, vinh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng. Ở đây là một cái điều mà xét vào cái tình trạng thực tế hiện nay, chúng ta cũng thấy là những cái điều nó rất đỗi đúng khi mà cụ Phan Châu Trinh cụ cũng đã đưa ra những cái vấn đề um, tiên đoán và những cái vấn đề rút ra là vấn nạn của dân tộc. Thì uh, chúng ta cũng đã biết là trong thời gian vừa qua đối với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi vấn đề quốc gia dân tộc làm trọng. Bảo đảm là Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có lời răn dạy cán bộ phải là đầy tớ của nhân dân, phục vụ lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, cho dân tộc. Nhưng uh, trước tình trạng hiện nay, các vấn đề tham nhũng tiêu cực xảy ra tràn lan và đặc biệt là lĩnh vực tư pháp thì ngày càng rối ren. À, nên là cái vấn đề mà lan tỏa yêu thương thấy rằng cái vấn đề thứ 10 cụ Phan Chiêu Trinh chỉ ra à, đây là, là một cái điều cũng là một cái điều mà hiện nay chúng ta cần phải chăn trở phải suy nghĩ vậy thì à, nhìn lại cái vụ án biêu cục của voi có phải chăng bởi vì những vị quan kia những vị quan tòa kia họ không lo cho ích nước lợi dân họ không còn là đầy tớ của nhân dân theo đúng nghĩa nên họ đã vênh vang thậm chí coi thường kỷ cương phép nước à, để mà đàn áp để mà biến trắng thành đen biến đúng thành sai theo ý của họ. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất rõ trong vụ án Bill của voi. Đỉnh cao chính là phiên giám đốc thẩm. Họ đã bất chấp để dơ cả 17 cánh tay kết tội từ một tử tù ăn sai à, với cái lập luận là tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án và chỉ dựa vào 25 lời khai nhận tội. À, từ những vấn đề nêu trên trong chương trình ngày hôm nay, à, xin mời các bác, các chú, các anh à, tham gia chương trình cùng với Lan tỏa yêu thương sẽ có góc nhìn về cái chủ đề mà lan tỏa yêu thương đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Vì khách mời đầu tiên, cháu Minh lan tỏa yêu thương xin được kết nối và mời uh, cựu chiến binh công lý đến từ Hà Nội, chủ kênh YouTube CCP bảo vệ công lý, nguyên là đảng viên, nguyên là một uh, sĩ quan quân đội cũng là một giảng viên trong lĩnh vực xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Xin mời bác có ý kiến trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đưa ra như vậy. Mời bác. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa đồng đội cựu chiến binh. Có thể nói rằng tôi cũng rất tâm đắc với 10 điều mà cụ Phan Chu Trinh đã đưa ra. Có thể nói rằng 10 điều này nó đang còn là tính thời sự đối với Việt Nam chúng ta trong hiện nay. Bởi vì tất cả 10 điều ấy thì nước ngoài người ta làm được nhưng chúng ta chưa làm được và vẫn loanh quanh trong cái vòng luẩn của đó. Đặc biệt là ta muốn quan tâm đến cái điều thứ 10 tức là điều làm quan về cái điều làm quan này hay nói một cách khác tức là trong quá trình hiện nay thì chúng ta đã và đang chống nội giặc nội xâm một cách quyết liệt và có thể nói giặc nội xâm nó đã hoành hành đất nước ta trong những năm qua mỗi năm nó gây thất thoát à, cho nhà nước cho nhân dân và đặc biệt là nó đánh vào lòng tin của nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa đối với sự lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với sự nghiệp cách mạng vô sản ở việt nam đấy là những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm chủ tịch hồ chí minh đương thời đã giải tài sản quý nhất của đảng ta đó là lòng tin mất tiền mất bạc mất bao nhiêu cũng là mất ít nhưng nếu mất lòng tin là mất tất cả đó là một sự thật quan điểm của chủ tịch hồ chí minh chỉ ra rất rõ à, treo thuyền cũng là dân lật thuyền cũng là dân dễ trăm lần không dân cũng chịu mà khó vạn lần dân liệu cũng xong đây không còn câu tục ngữ nữa mà nó phản ánh một cách hết sức hiện thực khách quan trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta thế thì có thể nói là trong giai đoạn hiện nay thì cái tệ tham nhũng mà giặc nội xâm nó đã và đang hoành hành tiến hành tiến hành trên đất nước ta đó là tham nhũng quyền lực mà đã nói đến tham nhũng quyền lực thì tức là gì nó sẽ tìm mọi cách để leo lên ghế khi đã lên ghế rồi thì bắt đầu thò tay để vơ vét túi càn khôn cho gia đình thế còn không có chuyện quốc gia không có chuyện dân tộc đây là một điều cực kỳ nguy hại nếu một người cán bộ như thế đội ngũ cán bộ như thế thì không có một chế độ xã hội nào được phép tồn tại bởi vì chủ tịch hồ chí minh đã nói rất rõ nếu chính phủ để dân đói là dân là chính phủ có tội để dân ghét chính phủ có tội nghĩa là tất cả những việc mà dân chưa được hưởng ừ, thì dân là chính phủ đều có tội Ừ. vì vậy cho nên đội ngũ cán bộ muốn thực sự phát huy được vai trò của mình muốn giữ vững được chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững được vai trò lãnh đạo của đảng thì điều đầu tiên đảng phải chăm lo xây dựng cho mình thật sự trong sạch hỏi rằng hiện nay 5 triệu đảng viên nhưng chúng ta xem trong số 5 triệu ấy thì có bao nhiêu phần trăm xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam hỏi rằng có bao nhiêu ba tỷ lệ là bao nhiêu đây có thể nói rằng tương đối thấp bởi vì phần lớn là họ chỉ lo chăm lo cho gia đình ừ, và thậm chí cũng lại mọc lên một lớp người mới nói về họ không biết lý luận thì cũng không phải họ biết lý luận họ biết lách và biết lựa chọn những cái gì để họ có lợi cho họ cho nên có khi trên giảng đường trước hội trường họ nói thao thao bất tuyệt nghe họ nói thì những người rốt bật vào tai ai cũng thấy được như đảng như thế thì tuyệt vời quá người cán bộ như thế thì tuyệt vời quá nhưng sau buổi hội trường ấy chỉ trong một tháng sau thì họ lại ca tay vào cổng tức là biểu hiện nói một đằng làm một nẻo đây là một dấu hiệu đây là một biểu hiện cực kỳ nguy hiểm đối tham nhũng quyền lực này ấy, thì nó biểu hiện rất rõ là gì nó tìm mọi cách tìm mọi mánh khóe à, có thể nói là vô cùng thâm hiểm gian giả bởi vì cái đội ngũ cán bộ chúng tôi đã nói rất nhiều Ừ, không phải xem xét ở đâu cả đảng cộng sản việt nam người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng việt nam điều đó chúng ta hoàn toàn thừa nhận vậy thì mọi thành công hay thất bại của cách mạng việt nam đều xem xét từ đảng từ công tác xây dựng đảng từ công tác đội ngũ cán bộ của đảng không phải xem ở đâu cả còn quần chúng nhân dân là những người mà đảng tổ chức họ lại giáo dục họ giúp đỡ họ hướng dẫn cho họ để họ đi theo cơ mà thế thì bây giờ tại sao cái cuộc phòng đấu tranh phòng chống tham nhũng này chúng ta chưa đủ sức để chặn đứng và đẩy lùi đây là một vấn đề đặt ra ngay trong nội bộ đảng phải suy nghĩ điều đó bởi vì suy cho cùng tất cả các vụ tham nhũng hầu hết các vụ tham nhũng đều là đảng viên khoác áo đảng viên nếu anh không là đảng viên thì anh không có chức vụ để mà tham nhũng hồi ra bà con ta hai bàn tay trắng thì tham nhũng cái gì phải có chức có quyền chứ mà muốn có chức có quyền trước hết phải là đảng viên trước hết phải là đảng viên đã vậy thì tức là ở vị trí càng cao thì cái nguy cơ tham nhũng nguy cơ như vậy có thể nói là coi chừng bằng vung càng lớn điều đó luôn luôn chứng minh đúng luôn luôn đúng bởi vì như vậy là người cán bộ cấp như vậy là càng lớn thì không đi đúng nghĩa thì phải có cái tầm suy nghĩ rộng hơn bao quát hơn và vì ích nước lợi nhà hơn nhưng hiện nay vấn đề đó có còn nhưng ít mà chủ yếu là quyền càng lớn thì dẫn tới lộng quyền Nguyễn Hòa Bình là một điển hình trong việc lộng quyền có lẽ từ trước tới nay chưa bao giờ có một vị tránh án tòa án nhân dân tối cao ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng mà lại bị dân chúng ừ, cực lực lên án tố cáo và căm ghét đến như thế vậy thì hỏi rằng có còn xứng đáng với danh hiệu là đảng viên đảng cộng sản nữa không vì sao nhân dân lại căm ghét nếu như là một người thật sự ờ, làm đầy đủ như khi nhậm chức Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ thì tôi nghĩ rằng dù các thế lực thù địch có xuyên tạc nói xấu về Nguyễn Hòa Bình nhưng thực tiễn thì nhân dân vẫn nhận thấy và vẫn hoàn toàn tin tưởng nhưng ở đây không phải kẻ thù nào cả mà chính ngay nhân dân đã và đang trực tiếp đấu tranh với Nguyễn Hòa Bình chứ không phải ai khác cả đang đấu tranh với Nguyễn Hòa Bình và đề nghị với Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng có cách xem xét đối với Nguyễn Hòa Bình chứ không phải ai nói cả mà hiện thực Nguyễn Hòa Bình không chỉ như vậy là trên cương vị tránh án tòa án nhân dân tối cao sử dụng một cái phương pháp ừ, xét xử vô phương vô pháp trà đạp lên luật và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì làm sao nhân dân có thể chấp nhận được và chính vì thế cho nên Nguyễn Hòa Bình đã tạo ra một nền tư sản mang à, một nền tư pháp mang bản chất tư sản bởi vì cái nền tư pháp mình chỉ bảo vệ cho những kẻ có chức có quyền và có tiền thì rõ ràng đây là nền tư pháp của tư sản chứ không phải nền tư pháp của một nước xã hội chủ nghĩa không phải là một nền tư pháp của dân do dân vì dân đây là một vấn đề rất thực tiễn mà chúng ta thấy cũng chưa từng thấy một tránh án tòa án nhân dân tối cao nào nấp dưới cái danh nghĩa là ủy viên bộ chính trị đi thăm đi kiểm tra hết bộ nọ ngành kia vân vân về mặt bề ngoài với danh nghĩa là ủy viên bộ chính trị để đi kiểm tra để đi đôn đốc để đi nhắc nhở nhưng thực ra bên trong là đều có những vấn đề dính líu đến lợi nhuận của Nguyễn Hòa Bình thông qua sân sau của tập đoàn FNC rồi tập đoàn của Nguyễn Tuấn Anh là con trai của Nguyễn Hòa Bình và các tập đoàn của gia đình thông gia Nguyễn Hòa Bình. Chính vì thế cho nên việc tránh án tòa án nhân dân tối cao thì ông không lo để hoàn thành chu tất mà ông lao đầu vào những thị trường chứng khoán những ờ, khởi công những dự án ờ, dọc biên biển từ Quảng Ninh đến như vậy là Quảng Ngãi Quảng Ninh này rồi là suốt dọc miền Trung Thanh Hóa Quảng Bình Nghệ An vân vân nè đi và ông ta đi rất nhiều các nơi như thế thế thì hỏi rằng còn thời gian đâu để Nguyễn Hòa Bình lo cho việc tránh trá tòa án nhân dân tối cao với chức năng và nhiệm vụ chính của ông là tránh án tòa án nhân dân tối cao cơ mà chứ đâu có phải là ông đi lo những việc bộ chính trị đâu cho nên đây là vấn đề khi đặt vấn đề này chúng ta có quyền xem xét cả hai khía cạnh một là nguyễn hòa bình thì khi đã vào bộ chính trị thì ông ta tự cho mình có một chức trọng quyền cao dưới một người nhưng trên nhiều người đó là bản thân của Nguyễn Hòa Bình mà tôi nghĩ rằng cái công tác quản lý cán bộ của Bộ Chính trị chưa nhìn thấu hết vấn đề này cho nên vô tình như vậy là giao quyền lực vào một con người không đáng tin tưởng nếu như Nguyễn Hòa Bình không phải là ủy viên Bộ Chính trị bí thư trung ương đảng thì nguyễn hòa bình không có cơ hội để đi kiểm tra để đi chỗ nọ chỗ kia kiểm tra là bên ngoài còn thực chất bên trong là tạo dựng mọi cơ hội kiếm mọi cớ để như vậy là thu về cái lợi nhuận bất động sản rồi lợi nhuận trên nhiều lĩnh vực với tập đoàn kinh tế đây là tôi chưa đề cập đến những việc như vậy là có những tài sản kết xù có những tài sản kết xù có thể nói rằng trong ủy viên bộ chính trị à, có lẽ cũng chưa ai có được một cái tài sản tôi chưa dám nói hết nhưng mà có thể nói rằng cái tài sản của Nguyễn Hòa Bình là một cái tài sản khủng mới nói riêng về việc nhà cửa đất đai tại Hà Nội chứ chưa nói đến những chỗ khác vậy thì đây là thu nhập bất minh Nguyễn Hòa Bình làm gì để có một cái khối tài sản khủng như vậy tôi khẳng định là thu nhập bất minh chỉ có lái máy múc máy xúc để xúc của dân mà thôi xúc của nhà nước mà thôi với đồng lương tôi cho kể cả đại tướng bộ trưởng công an là người có lương cao thứ nhì trong lực lượng vũ trang vì thứ nhất lực lượng vũ trang phải là bộ trưởng quốc phòng dù cho chỉ hơn mấy nghìn nhưng mà vẫn là đứng thứ nhất thì cũng không bao giờ có được một cái tài sản kinh khủng như Nguyễn Hòa Bình hiện nay vậy thì hỏi rằng như vậy là Nguyễn Hòa Bình lấy đâu ra mà trong vấn đề này tôi cũng xin đề cập là không riêng Nguyễn Hòa Bình đâu mà đội ngũ cán bộ của nhà nước ta làm kinh tế rất giỏi nhưng không có thể như vậy là đưa ra kinh nghiệm để cho nhân dân học tập được vị nào cũng giàu không những giàu và rất giàu nhưng làm cách nào để có một cái tài sản như thế thì không vị cán bộ nào có thể đưa ra cái con đường làm ăn chân chính của mình để nhân dân học tập mà tất cả đều bắt nguồn từ kinh doanh quyền lực bắt nguồn từ kinh doanh quyền lực quyền lực hết không có gì khác cả đây là một vấn đề thực tiễn và với một chế độ xã hội như vậy thì liệu có thể tồn tại được không đây là một vấn đề thực tiễn đặt ra có thể tồn tại được không dân có thể chấp nhận được không trong cái đó hiện thực của chúng ta bộ máy nhà nước của chúng ta còn cồng kềnh còn kém hiệu quả kém hiệu lực thêm vào đó nữa một cái gánh nặng nữa là đội ngũ cán bộ công chức nhà nước thì tham nhũng tràn lan và đặc biệt cái tham nhũng hiện nay nó còn tính toán nó đã xâm phạm vào lĩnh vực vâng, tham nhũng về quyền lực chính trị là một tham nhũng cực kỳ nguy hiểm mà đã tham nhũng đến quyền lực chính trị thì có thể nói là từ khâu bố trí lựa chọn sử dụng đề bạc bổ nhiệm cán bộ chứ không riêng ở một khâu nào không riêng ở một khâu nào thế thì đây là những lĩnh vực mà có thể nói là nó liên quan đến cái việc tham nhũng ừ, về quyền lực chính trị còn trong vụ án biêu cục cầu voi là một biểu hiện cụ thể thôi ừ, là một biểu hiện cụ thể thôi mà cái biểu hiện này ấy, thì có thể nói rằng là riêng lĩnh vực tham nhũng về quyền lực ở vụ án biêu cục cầu voi biểu hiện của nó có thể nói là một sự lộng quyền trắng trợn của tập đoàn Hai Bình và đặc biệt đối với Nguyễn Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay trong giai đoạn hiện nay có thể nói là Nguyễn Hòa Bình ừ, coi như ông trời con ừ, cho nên cử vị trí tránh án tòa án nhân dân tối cao nhưng ông ta lộng quyền trên tất cả các lĩnh vực trên tất cả các lĩnh vực bởi vì ông ta tự cho rằng như vậy suy cho cùng tất cả mọi vấn đề xung đột xã hội mọi vấn đề trong nhân dân đều phải thông qua việc giải quyết mà thông qua giải quyết không có con đường nào khác bằng pháp luật đó là tòa án mà khi đã thông qua một tòa án thì tránh án tòa án nhân dân Nguyễn Hòa Bình là ông ông là vua xử án thế thì đường lối quan điểm của đảng chính sách của nhà nước Nguyễn Hòa Bình vứt ra ngoài không quan tâm mà cái dự án của Nguyễn Hòa Bình là theo quan điểm tư của Nguyễn Hòa Bình một cái cái cái cái tòa án có thể nói là vô phương vô pháp chính vì cái quan điểm cực kỳ phản động này nó đã dẫn tới là phá nát cái nền tòa án của chúng ta trong giai đoạn hiện nay có thể nói rằng trong phạm vi cả nước bùng lên cái việc như vậy là tại sao các vụ án oan sai rồi là các vụ án đòi hỏi phải đến mức tức là giám đốc thẩm kể cả các vụ án về kinh tế các vụ án về dân sự và hình sự thì đều đưa đẩy đến tận cùng và mỗi khi đẩy đến tận cùng như vậy thì đòi hỏi bị cáo phải tốn kém có thể nói tất cả người dân Việt Nam nếu ai không may vướng vào vòng lao lý thì đều phải chấp nhận một điều là khuynh gia bại sản nếu không có thế lực thì thậm chí là tiền vẫn mất và tật vẫn mang vậy thì nhân dân có nên xây dựng một chế độ xã hội như thế không đó là hiện thực của xã hội hiện nay cái hiện thực này thì nhân dân ta không bao giờ chấp nhận và nhân dân chúng ta không chấp nhận thì đến một giai đoạn nào đó khi nó đã trở thành cao trào thì nhân dân ta phải đứng lên để làm một cuộc cách mạng xã hội khác lật đổ chế độ xã hội này đấy là thực tiễn theo quy luật tất yếu sẽ diễn ra tôi cũng xin nói rõ đây là tôi nói theo quy luật tất yếu của xã hội sẽ diễn ra mà đảng ta phải nhìn thấy điều đó đó là yếu tố khách quan chứ không thể nói là chúng ta giấu giếm được ừ, giấu giếm được cái này chúng ta không lẩn tránh được cái này đó là một quy luật mà không tài nào tránh được nếu như chúng ta không chủ động khắc phục và dập tắt ngay cái tình trạng ờ, rối loạn về tư pháp tình trạng bị vô hiệu hóa hệ thống tòa án như giai đoạn hiện nay đây là một vấn đề thực tiễn đây cái tham nhũng quyền lực của nguyễn hòa bình đã phá nát nền tư pháp rồi và đặc biệt đã làm thối nát cái hệ thống tòa án của chúng ta vậy thì bây giờ vấn đề bức thiết đã và đang đặt ra đối với nhà nước ta đối với nhân dân này, ta đó là nhân dân đang mong muốn có một nền tư pháp thật trong sáng cái nền tư pháp ấy thực sự là của dân do dân vì dân và nền tư pháp ấy luôn luôn bảo đảm tính công bằng khách quan và hiện thực để đem đến được niềm tin cho nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp cách mạng mà chủ tịch hồ chí minh và nhân dân ta đã lựa chọn xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và đồng đội đã chú ý lắng nghe Dạ vâng, xin à, chân thành cảm ơn ý kiến của à, bác à, cựu chiến binh công lý đến từ Hà Nội. Như vậy là trước cái thực tế nó liên quan tới cái tệ tham nhũng tiêu cực đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta có thể coi là quốc nạn. À, như bác Trọng thì Ờ, miệt mài trong công cuộc đốt lò trong công cuộc phòng chống tham nhũng như càng bác trọng càng làm mạnh càng giáo riết bao nhiêu thì chúng ta mới thấy là lòi ra càng nhiều căn quan tham bấy nhiêu càng nhiều vụ việc bấy nhiêu Đấy. cái điều đó không phải là chúng ta làm không tốt cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà chúng ta làm rất là tốt rồi nhưng số lượng nó quá nhiều nên cứ năm này qua năm khác số lượng nó cứ tăng lên để thấy rằng là đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta đã tha hóa quá nhiều rồi đúng không bác công lý à, thực có ra một... cái tham nhũng của ta hiện nay nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực mà vấn đề quan trọng đi để để đưa cái cuộc phòng chống tham nhũng chúng ta đến thắng lợi hoàn toàn thì yêu cầu phải có một cơ chế có một cái lồng để nhốt quyền lực và có một cơ chế để bảo vệ ờ, và tôn trọng người tố cáo có như vậy thì chúng ta cái cuộc phòng chống tham đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta của chúng ta mới đi đến thắng lợi hoàn toàn dạ vâng như vậy là thông qua cái chia sẻ của bác công lý chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ bác cũng rất là đồng tình với quan điểm của uh, cụ Phan Châu Trinh đúng không ạ? Với cái uh, vấn đề thứ 10 trong 10 uh, à, cái uh, nội dung là uh, 10 điều bi ai của dân tộc thì cái điều thứ 10 nó phản ánh là hiện nay đúng trong tình trạng là à, cán bộ công chức của chúng ta họ đâu còn là đầy tớ của nhân dân như lời bác hồ dạy nữa đấy và chính bởi vậy mà khiến cho nhân dân là à, không còn tín nhiệm họ nữa và đỉnh cao nhất như bác công lý cũng minh chứng đó là cái vụ án biêu cục cầu voi ông uh, Nguyễn Hòa Bình mặc dù hiện nay chức vụ quyền hạn cực to ở trong đảng ta và trong hệ thống nhà nhà nước của chúng ta đúng không ủy viên bộ chính trị rồi thì tránh án tòa án nhân dân tối cao đại biểu quốc hội nhưng trong suốt thời gian vừa qua kể từ sau phiên giám đốc thẩm thì cái tín nhiệm của nhân dân không còn nữa rồi Đấy, đây là một cái điều mà chúng ta đã thấy thông qua cái nội dung phân tích của các chú các bác cũng như là của bác công lý trong cái chương trình ngày hôm nay à, và thông qua cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy rằng là à, cái cái tình trạng mà hiện nay quan chức mà như đại biểu Lưu bệnh Nhưỡng nói là à, sống thì như ông hoàng bà chúa đấy, đấy nó phản ánh một cái mặt mà chúng ta có thể thấy rằng là gì những con người họ không vì dân vì nước thì họ chỉ ừ, chăm lo vơ vét vào gia đình của họ nên là gì cuộc sống với với với, với có cái cái cái gọi là cái cái, cái gọi là cái đạo đức uh, lối sống như vậy chứ còn những cán bộ đảng viên mà thực sự mang tính chất cộng sản chân chính lấy ví dụ như kể cả làm to như bây giờ cao chót vót như bây giờ như bác tổng bí thư nguyễn phú trọng nhưng vẫn là gì giản dị chân chất đúng không à, thì đây là một cái điều mà cháu thấy rằng cũng Ờ, rất là chăn trở trong ờ, một cái nội dung đại biểu Lê Bình Nhưỡng có nói là một số quan chức hiện nay ông sống như ông hoàng bà chúa. Đây là cái điều mà nhân dân thực sự là đau buồn. À, và cái vấn đề mà liên quan tới cái vụ án Hồ Hồ Di Hải đấy thì nó cũng là, là một dạng minh chứng để cho thấy rằng là cái tình trạng là cửa quyền coi thường nhân dân à, của các cán bộ lãnh đạo làm ở trong mảng tư pháp thì không biết là bác công lý bác có đồng tình như vậy không? Có thể nói là như thế này, thì cho đến bây giờ tôi bắt đầu đi vào các cái vụ án phòng chống tham nhũng nghiên cứu kỹ thì tôi mới thấy như vậy là đối với ờ, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại khóa 14 nhiều cái câu phát biểu của nó rất đúng nhưng rất đáng tiếc là Lưu Bình Nhưỡng chưa ra đưa ra được minh chứng cụ thể cái dẫn chứng cụ thể để có sức thuyết phục hơn chứ thực ra đối với Nguyễn Hòa Bình là một biểu hiện rất cụ thể của ông hoàng bà chúa bởi vì không phải là ông hoàng bà chúa tại sao có một cái dinh thự tức là có những dinh thự bát ngát đến như vậy và đời sống của họ thì chúng ta nhìn thấy cái vườn cây cây cảnh rồi tất cả những cái đồ vật trong nhà như một à, cung điện nguy nga thì đó rõ ràng là ông hoàng bà chúa chứ còn gì nữa và biết bao nhiêu biệt phủ của cán bộ cấp sở của à, cấp tỉnh thôi thì đã thấy điều đó nếu như lưu bình nhưỡng dẫn chứng được một vài vị thì lập tức đủ điều kiện để bịt miệng tất cả những kẻ có thể lên tiếng để phản đối nhưng bởi vì lưu bình nhưỡng cũng chưa dám đưa ra để thẳng từng vấn đề đó cho nên còn có những ý kiến phản thùng à, nhưng trong thực tiễn hiện nay thì cái vụ án bưu cục cỏ voi này ấy, dưới sự thao túng của hai bình mà đặc biệt là Nguyễn Hòa Bình để cho như vậy lực lượng của nền tư pháp từ Long An trở lên làm mưa làm gió và chỉ có khi như vậy là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chí Lê Minh Trí về thay vị trí đó thì mới tạm thời chấm dứt cái thời kỳ toàn quyền hoành hành của Nguyễn Hòa Bình đối với nền tư pháp của chúng ta đấy là vấn đề hết sức thực tiễn mà đồng chí Lê Minh Trí đã đưa ra kháng nghị 15 để giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải nhằm cứu nền tư pháp của chúng ta tôi mong rằng việc này sẽ sớm được giải quyết một cách thỏa đáng xin chân thành cảm ơn Vâng, xin à, chân thành cảm ơn ý kiến của bác công lý trong chương trình ngày hôm nay cùng với lan tỏa yêu thương và các chú các bác. Như vậy là thông qua cái nội dung chia sẻ à, của bác công lý cũng như cái 10 à, cái điều bi ai của cụ Phan Châu Trinh và hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là có những cái điều rất là đúng với những cái dữ liệu và nhận định của cụ Phan Châu Trinh đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể thấy vâng rằng qua cái chương trình ngày hôm nay chúng ta một lần nữa nhìn lại thì thấy rằng cái vụ án bưu cục của voi này nó là một dạng minh chứng cho cái vấn đề à, thứ 10 mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra đó là gì mà quan chức rồi thì cán bộ đảng viên họ bây giờ là thua xa với các nước khác Đấy. không chịu là gì gần dân và không được dân tín nhiệm mà thậm chí là họ chỉ sống xa hoa xa dân rồi thậm chí là quay trở lại đàn áp nhân dân trong đó cái vụ án vụ của voi chúng ta đã thấy rất là rõ thông qua phiên tòa giám đốc thẩm thông qua các phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm và thông qua Ờ, các cơ quan tố tụng họ đã liên quan làm việc trong cái vụ án Vinco Cổ Voi này từ cơ quan điều tra của Long An cho tới à, viện kiểm sát của Long An cũng như à, các cơ quan cấp trên. Xin à, chân thành cảm ơn ý kiến của bác công lý rất là nhiều. Xin chúc bác sức khỏe và tiếp tục tham gia à, đóng góp ý kiến chiến đấu để làm trong sạch cái nền tư pháp để nhân dân của chúng ta thực sự được hưởng một nền tư pháp trong sạch như ý nguyện của bác đã nói trong bài chia sẻ ngày hôm nay. Xin à, cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe và xin. Vâng, xin chào cảm ơn. Dạ vâng.